chào quý vị đang theo dõi chương trình Thấu tình Đặc lý. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi và gặp gỡ với luật sư Trần Minh Hùng đến từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào luật sư ạ. À. Chào Kim Thảo, chào khán giả xem đài. Và bây giờ thì Kim Thảo xin mời luật sư và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây. Ôi, mấy ngày nay sao mà thời tiết gì mà nó mỏi nó ê ẩm hết cười chán thiệt á ra đây thích thở không khí trong lành cái coi trời ơi cái mùi ở đâu vậy trời cái mùi này sao mà cứ nghe hoài vậy không hiểu nữa khó chịu quá thơm để uống cà phê đúng không đủ cái gì một nghe tôi hỏi nè tối qua nhậu về đúng không ủa sao nay quan tâm tôi vậy ta rành quá mà ông là bọn nhậu sớm này mà mà mà bây giờ tôi hỏi nè tối qua trước khi đi ngủ ông làm cái gì đánh răng trước khi đánh răng á ông làm gì làm gì cả tôi đi tự nhiên nay quan tâm đấy tôi à, à, à định nói là mấy chục năm nay làm lơ tôi rồi giờ hối hận quan tâm tôi nha gì vậy gì vậy gì vậy thái độ kỳ ấy thôi thôi bỏ đi tám ha mơ bớt mơ em đi ha anh thấy hay nha mùi gì mùi gì hay anh anh anh tên thơm mùi tên mùi hai đứa mình kết hợp lại mùi thơm trời đất ơi mùi thơm cả làng này sao ai chịu nổi ta mùi thơm cái con khỉ dạ tào lao cái gì vậy ba làm sao ông bớt mơ lại đi ha ông ơi cả đời cũng không có tôi đâu ha trời ơi mày đặt mùi thơm bây giờ đỉnh cái lông mũi lên làm ơn ngửi giùm đi ngửi giùm đi nghe không có nghe cái mùi của ông không mùi mùi mùi của ông mùi của của anh ừ mùi này là của anh hay à, à, hay à. hay hay hay hay thôi vậy mình kết hợp nhau được rồi đó mấy chục năm nay anh trông đợi có ngày này thôi đó mùi <laughs> trời ơi tôi nói ông bớt tào lao đi giùm tôi cái giùm tôi tôi nhờ đi ông thơm ông tên thơm mà sao ông ông ông ông, ông thúi vậy gì vậy anh thiệt lòng mà mùi bây giờ nè tôi hỏi ông nè ừ. đừng có cà rỡn nữa hỏi gì ừ, ừ, ừ, ừ hồi tối qua ông đi xỉn về ừ. ông tưới cây đúng không nữa mùi nữa mùi nghĩ sao khuya lắc khuya lơ tự nhiên ra đây sách bình tưới cây tôi đâu có khùng mùi cái ý là tưới cây á là tôi nói né đi á tránh đi đó chứ bây giờ nó quỵt tẹt ra nè là là cái gì ông đi tè bậy đó Ê, trời ơi cái gì vậy cái gì cái gì tôi nói ông nghe nếu ông tè bậy á mà mà có trời mưa á thì á nó còn trôi đi đi cũng đỡ còn thấy mấy ngày nay nắng ráo quá mà trời ơi cái mùi nó sập mình không thể nào chịu nổi mùi ơi mùi nói gì kỳ vậy mùi tự nhiên mùi nói gì phải có bằng chứng chứ thôi thôi thôi thôi đi bạn hiền tôi rằng bạn hiền quá mà ha tôi với ông chơi với nhau từ hồi có chút xíu vậy nè ha chiều đi học về á lật đật chạy đi cái cặp táp mà thôi trong nhà có cái nhà vệ sinh đi đi không chạy ra gốc cây đi đi chi vậy đi cho nó mát hả mát cho nó khoái chí hả tới giờ già rồi mà cái tật nó cũng không bỏ Ui, gì á mùi nhỏ nhỏ dùm cái tự nhiên ai quánh mùi mà xấu xa của tôi vậy nói cho ông bỏ đi cái quá khứ đó là của tuổi thơ nó xấu tôi không có mang theo bây giờ già rồi không còn nữa ở đây em đừng có chói luôn nghe hoài luôn bây giờ nó vừa bớt ra cửa được nghe rung beng đó hối đình hết luôn ông ông chứ là ai thì cái mùi ông ông ông ông tè bậy đó không phải cái gì cái nha tôi nói cái vụ tè bậy là không có nè thôi thôi thôi bây giờ ông muốn cháu nó gì nào hả ông ông chứ là ai trong hai đất này ai sao tôi biết nó mà hà mùi thấy cái gì mà mùi nói là mũi tóc tôi ra đây à, à vậy là đêm ngày hôm qua khi mùi ngủ có ai đó đứng ngoài cửa sổ rình mùi rồi mùi nghi tôi đúng không đúng không chứ tôi không có chuyện đó nghe mùi nghe tôi có cái gì là minh bạch đó bây giờ tôi gặp mùi là tôi nói tôi thích mùi là tôi thích mùi chứ tôi không có rình mò kiểu đó mùi ơi trời ơi tôi nổi điên với ông thiệt đó ông thơm hồi nãy giờ tôi nói vậy mà ông cũng cãi hoài làm sao là tôi nói ông đi tầm bậy cho nên nó có cái mùi mùi cái mùi tai cắt cái gì thối như vậy nè không ông chứ không ai là mùi tôi nói không có mà mùi cứ khẳng định hoài làm sao vậy mùi thôi được rồi bây giờ nếu mà ông chối hoài á chắc tôi phải trình cái chuyện này lên ờ, ông tổ trưởng tổ dân phố quá để ông điều tra tự nhiên trình lên tổ trưởng vô tổ dân phố bây giờ tôi hỏi ông có chịu nhận là cái mùi của ông không măng gì tôi phải nhận tôi không có làm tự nhiên bắt tôi nhận ừ mạnh giờ tôi nhận tiền sao ừ đất của tôi đó tôi muốn làm gì tôi làm phải không phải không nói hồi cũng khai phải không ừ đó vậy tốt quá cưng ừ. đất của ông ừ. nhưng mà cái không gian này á người ta đi qua đi lại là không gian chung cái không khí người ta ngửi là không khí chung bây giờ ông gây cái mùi ô uế như vậy mà ông ông ông ông ông còn rống lên ông cãi với tôi hả bây giờ tôi hỏi ông nếu như mà thôi được rồi không có hỏi em nữa bởi vì bao nhiêu lần rồi tôi nói cái mùi của ông mà ông cứ cãi dạ. hoài cái chuyện này bây giờ tôi phải đi kiện ông thôi để cho người ta xử lý ông ha làm ơn bây giờ tôi không có còn tình làm nghĩa sớm gì với ông nữa hết á nói hoài ông vẫn không nghe được rồi quá chào đi ha kiện đi hù hù hù hù kiện đi tôi đi hầu mệt À, cái chủ đề ngày hôm nay rất là rộng vậy thưa luật sư với nhân vật trong tiểu phẩm như vậy thì ông ta có làm bệnh ở cái khu vực bên ngoài và bị à, hàng xóm phát hiện thì với cái hành vi như vậy thì chắc chắn là sai rồi nhưng mà chúng ta có thể dùng cái tình để chúng ta nói để phát hiện như thế nào để cho nó hợp lý hơn trong những cái trường hợp như vậy ạ tôi cho rằng là ở ờ, với nhau thì những chuyện xích mích đó giữa làng xóm là à, không tránh khỏi và thường sẽ có à, nhưng mà chúng ta nên lừa lời cách nói với nhau chứ không nên là phê phán liền hoặc là đả kích hoặc là la lối à, chúng ta có thể gặp riêng và góp ý và à, nhờ người láng giềng đừng à, thực hiện những hành vi đó à, lần sau à, tránh những cái phiền phức cho những người xung quanh hoặc là cho chính mình à, để cho người đó có thể là từ nhận thấy mình sai và từ sửa chữa tôi cho rằng là nếu mà chúng ta cứ la lối này rồi cứ nói người này người kia hoặc là phê phán người đó thì à, chúng ta rất khó để giải quyết những cái vấn đề tranh chấp hoặc là à, xích à, mích giữa những người láng giềng với nhau mà mình ở sát nhau thường ngày à, va chạm với nhau đấy Dạ, và với cái hành vi của nhân vật bị sai trong tiểu phẩm như vậy thì chúng ta có bị vi phạm hay là có những cái mức xử phạt như thế nào để răn đe hay không ạ? Thì ờ, pháp luật quy định rất rõ đối với những cái hành vi như là phóng quế bừa bãi này, rồi là xả nước thải này, nước sinh hoạt này, hoặc là nước phục vụ hàng ngày như là mình sản xuất đó. Rồi những vấn đề đó pháp luật đều quy định là mình phải có hệ thống nước thải và phải đưa vào ống cống chứ không phải là đổ ra đường này hoặc ờ, là đổ ra những nơi công cộng thì đối với những cái hành vi này thì pháp luật hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng là sự phạt là tương đối nghiêm tất nhiên là cái mức phạt nó cũng không có cao nó cũng chỉ là từ vài trăm tới vài triệu đồng thôi nó không yeah. có dạ. cao à, tuy nhiên cũng để thấy rằng là trước đây nhà nước mình rất ít để phạt đối với những hành vi là à, đổ nước thải ra ngoài à, tuy nhiên hiện nay là những hành vi này là đều xử lý nghiêm hết còn việc mà chẳng hạn như nuôi heo hoặc là à, sản xuất chăn nuôi mà là ờ, cho nước thải chạy ra nơi công cộng cho ra ngoài là đây là liên quan tới hành vi vi phạm về môi trường và cái mức xử phạt thậm chí rất là cao và à, còn bắt buộc là phải khắc phục hậu quả là phải có hệ thống xử lý nước à, đi vào ống cống vào nơi à, xử lý nước thải đó và à, bắt buộc và thậm chí là trong một số trường hợp mà vận tái phạm là có thể là thu hồi giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh đó Dạ thưa luật sư thì chúng ta đang nói về cái hành vi cá nhân khi mà bị sai và nên xử phạt như thế nào, trang đe như thế nào Và luật sư có thể nào chia sẻ rõ hơn về những cái vấn đề gọi là định nghĩa Về cái vấn đề gọi là môi trường sống chung và chúng ta sẽ phải bảo vệ như thế nào nếu như chúng ta làm sai ạ? Yeah. Dạ thì uh, đây là một vấn đề mà tôi cho rằng là cần phải tôn trọng các cái quy tắc công cộng tức là những cái khi mình à, sinh hoạt trong một à, cộng đồng uh, trong một xã hội thì mình ngoài vấn đề lợi ích cá nhân của mình thì mình phải tôn trọng các cái lợi ích công cộng khác tức là việc mình uh, sinh hoạt này phải xả thải nước sinh hoạt và mình sản xuất kinh doanh thì phải nghĩ tới một cái lợi ích chung những người xung quanh thì trong luật có quy định về luật môi trường này các cái nghị định hướng dẫn về vi phạm các quy định về môi trường tức là khi anh sản xuất kinh doanh hoặc là anh sinh hoạt mà xử lý không đúng dạ. theo pháp luật hoặc là ờ, xử lý nước thải các đồ dơ bẩn ra ngoài thì đều là phải bị xử lý nghiêm minh hết và tôi cho rằng trong vấn đề này luật điều chỉnh là một phần nhưng mà nó phải liên quan tới ý thức của mỗi ừ, người yeah. Dạ. khi mình ờ, sử dụng này sinh hoạt này sản xuất thì mình phải có một ý thức chung đó là phải tôn trọng tới mọi người những người sinh hoạt xung quanh mình và xã hội là việc mình sản xuất sản những cái nước thải nước dơ yeah. nước dạ. đó nó có ảnh hưởng tới mọi người không và nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của những cộng đồng và những người xung quanh không nếu mình ý thức được vấn đề đó thì mình phải thực hiện các cái biện pháp nó đúng theo pháp luật chẳng hạn như chúng ta phải có hệ thống nhận nước thải nước dơ đó và phải có máy xử lý các cái hệ thống nước thải nước dơ đó chứ nếu chúng ta chỉ cứ thải ra nơi công cộng này rồi không qua hệ thống xử lý này dạ. rồi yeah không uh, tôn trọng những cái người xung quanh hoặc là không quan tâm tới những cái sức khỏe của người khác thì ngoài vấn đề vi phạm pháp luật thì tôi cho rằng là đó là một cái ý thức ờ, về cộng đồng ý thức về tôn trọng những người xung quanh là tôi cho rằng là vấn đề đó còn rất là kém và chúng ta cần phải ờ, định tính trong vấn đề này Dạ thường thì trong ờ, môi trường sống thì chúng ta cũng thấy là chúng ta chỉ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong cái khuôn viên nhà thôi còn cái ngoài cửa nhà trở ra là ở gọi là ở ngoài đường như thế yeah. Dạ. nào thì kệ nhưng mà cái vấn đề gọi là cái ý thức vẫn đặt lên trên hàng đầu không phải là nước thải hay là phong ế bừa bãi như vậy là xong và có những cái hình phạt cũng mới gọi là trăng đe mặc dù không nhiều nhưng mà nó đánh vào cái danh dự cũng như là ý thức của mọi người khi yeah. Dạ. mà sống tại khu vực đó đó là phần đầu của chương trình vậy thì cái phần sau tiếp theo của chương trình của chúng ta như thế nào thì kim thảo xin mời luật sư tiếp tục theo dõi ạ à. tôi đề nghị nói cho rõ nha phải nói cái mùi hôi đó là của tôi chứ không phải nói ta tưởng làm mùi của tôi là mùi này là chết à dạ dạ khoan dạ khoan chị bây giờ cho anh xin nói một câu nha ừ. em thực sự luôn nha là em vẫn cảm nhận được cái mùi thum thủm đó nha chú chú chú khỏi dạ. cảm nhận nó nghe đầy trời hết mà mấy ngày nay nó nắng nó còn nghe dữ nó nặng nặc luôn đó chú học nghe coi thấy không <coughs> dạ thì uh, trước tiên thì em xin cảm ơn anh chị đã uh, tin tưởng em mà em tới đây để phân xử cái chuyện này thì thôi uh, em cũng xin uh, được phép nói vậy bây giờ anh chị cho em hỏi vậy nè anh thơm à. Dạ. anh có công nhận anh đã vệ sinh không đúng chỗ không không cha đừng có làm cho ổng nha hôm bữa ông nói với tôi là đất của ổng ổng muốn đi muốn làm cái gì là quyền của ổng bữa nay ông lật lọng ông nói không hả ủa như vậy à vậy là hôm bữa anh nói là là quyền của anh ừ. anh muốn làm gì thì làm nhưng tại sao nay anh lại anh lại không công nhận tại vì... tình như thế nào hồi bữa ờ, bà hồ đồ quá ừ. bà bà bà nói dữ quá tôi ghét tôi giận ngay cho bọn ghét chứ tôi là người lớn tôi làm vậy cho chồng sớm đặt tuổi tôi à à thôi bây giờ bây giờ chị chị cho em hỏi là chị có bằng chứng gì để chứng minh anh Thơn là tác giả của mùi này À, ờ, bà có cái gì làm bằng chứng hay là ở có quay video lại không? À. Trời ơi, còn ờ nữa Ông bị sao vậy? Ông đang làm một cái chuyện tới vậy đó mà nghĩ sao mà tôi đi quay phim Trời đất ơi Mắc cỡ rồi đó Cái gì nói có sách mà cái chứng không có bằng chứng mà buộc tội người ta làm sao? Dạ em, em ờ, xin được ờ, nói cái này nè Bây giờ em cảm nhận cái mùi này nha Không phải là mùi của anh Thơm Hả? mà là mùi heo mùi heo ừ. ờ ha ờ đúng rồi sao tôi không nghĩ là mùi heo ta mà tôi cứ nghĩ là mùi của ông thơm ủa nhưng mà nhà tôi đâu có nuôi heo nhà tôi cũng đâu có nuôi heo ủa vậy mùi này của ai ai <laughs> đâu nhà ủa mà ăn sao nhà đông vui dữ vậy hả ờ nè đúng không đứng đứng đứng đứng đứng thích ăn như thường cơm thừa cá cặn đi tôi đem về nhà nấu lên trời trời trời xin cơm thừa cá cặn chi cho gà ăn hả gà đâu gà dạ tôi nuôi heo đây là heo ăn à, hiểu luôn hiểu rồi dạ thì bây giờ à, sẵn cô ăn ở đây thì mời cô ăn à, ngồi nén lại một chút xíu để dạ. luôn bây giờ nghe nghe heo cái a à, cái rồi ngồi xử dạ bà nuôi heo đúng không ừ đúng rồi rồi xong hiểu luôn rồi chuyện là như vậy vậy chị không nuôi heo không nhà dạ, anh không nuôi heo đúng nhưng mà nhà cô mang nuôi heo đúng rồi nhà tôi nuôi heo trời ơi đây mới nè đi ngoài đường nè đi mua thức ăn về cho con heo ăn bây giờ anh chị anh chị uh, tập trung nghe em phân tích chuyện này nha ừ. trong cái sớm mình chỉ có cô mang nuôi heo ừ. mà nhà cô mang nuôi heo ở phần đất cao nhất ừ. anh chị nhớ lại coi hôm kia có một cơn mưa lớn thiệt là lớn ờ. mưa lớn nước cuốn đôi con heo chạy xuống đường thạch thấp ờ. Đúng rồi. Và hôm qua một ngày nắng to Nắng to thì ờ. to nắng gắt gắt Nắng mấy ngày nay luôn dạ. á Cho nên là buổi tối con heo sẽ bốc mùi lên ừ. Và dạ, chị chị mùi chị ngửi được cái mùi đó ừ, ừ. tưởng là mùi của ảnh Cho nên là chị qua chị cử ảnh đúng không? à, đúng rồi Thấy chưa? Nghĩ quen cho tôi thấy chưa? Trời ơi Thật là mém về là tôi hồn đồ đó hả? Thôi cho tôi xin lỗi nghe Cuối cùng hung thủ là bà Măng Cái gì? cái gì ông lẩu rồi nó coi cái gì làm như phim hình sự vậy đang đang đang đang, đang, đang chiếu phim gì vậy à, ông... dạ không không không không, không, không không phải là công an mà là hung thủ mà là đàn heo của cô ma ờ à, ừ, ý tôi nói vậy đó là cái đám heo của bà hôi đó à, heo hôi là bà nuôi kiểu gì vậy ồ nói giờ tôi ờ, cũng suy nghĩ cũng hơi bậy với bà con lứa xóm thật sự ra đó là tôi nuôi heo để kiếm thêm thu nhập thôi nhưng mà cái vấn đề chuồng trại thì mọi người cũng thông cảm vì tụi tôi trời tôi tôi kinh tế mà bây giờ mới làm tôi ráng đi ráng đi ờ, để tôi nuôi cái lứa heo này cái tôi bán chị nào tôi bán rồi cái tôi xây chuồng xây trại lại không không để cho bà con lứa xót tiền nữa thấy chưa thấy chưa bây giờ bà công nhận là bà nuôi heo không có chuồng trại không có khoa học là là là ba cái chất thải của nó là bà thải ra ngoài ngoài, cống ngoài mương luôn đúng không tôi đâu có thải tự nhiên nhà tôi cái cái cống làm sao cái nó, nó, nó, mỗi lần mưa tới cái nó tràn trời ơi đúng rồi bà là thủ phạm con đàn heo rồi thủ cũng phạm rồi thế bây giờ bây giờ tôi chốt lại là vậy bây giờ cô mang là nên là đầu tư xây dựng chuồng heo có hệ thống xử lý phân đàng hoàng Đúng. là để bảo vệ môi trường sống của chính cô và cả xóm mình luôn đó ờ, thôi thôi tôi cũng ờ, ghi nhận ghi nhận vấn đề này thì cũng cảm ơn uh, anh chị với uh, cậu ở đây là góp ý cho tôi thôi để tôi cố gắng gắn cải thiện nha thôi bây giờ vậy đi cố gắng gì nữa bây giờ bà phải về bà làm liền phải ừ. tiến hành là làm chuồng trại rồi, rồi có khoa học kỹ thuật đàng hoàng chứ nuôi heo mà để ảnh hưởng bà con lối xóm như vậy là không có được mà trước tiên á chị á, là người phải đuổi nó đầu tiên hết đó ờ, cứ làm đi nếu mà uh, thiếu thốn gì á tôi sẽ vận động bà con giúp đỡ cho chị làm Ờ, ừ vậy tôi, tôi không nhờ bữa nay tôi qua đây cái được ờ, mọi người uh, chỉ dẫn xong rồi nói tôi nghe xong rồi lúc cũng còn gặp quế nhân nữa quế nhân nữa thôi bây giờ tôi cố gắng cố gắng về tôi sẽ là làm lên kế hoạch làm liền làm liền nha mà mà bây giờ xin lỗi nha về liền cho heo ăn người đó kêu sự rồi bà bà con đứa sống lại la tôi nữa nha nha chị dạ, dạ. cảm ơn cảm ơn cảm ơn cả nhà cảm ơn nhiều nha cảm ơn nhiều cảm ơn nhiều rồi khổ ghê dạ rồi xong vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi không còn lớn cứng gì nữa chúng ta không nên tranh cãi nữa bởi vì chúng ta là hàng sớm, hàng sớm thì phải tối lửa đất để có nhau đúng phải có mùi thơm bất mơ đi cưng Ờ, vậy là cái phần sau chương trình là cũng có liên quan khi mà lúc nãy luật sư có chia sẻ về cái vấn đề rộng hơn đó chính là nước thải cái nguồn chất thải nó như thế nào và ảnh hưởng tới môi trường ra sao dạ. và chúng ta sẽ bám sát với cái nội dung trong tiểu phẩm ngày hôm nay đối với cái nhân vật nữ trong tiểu phẩm vừa rồi thì bà có nuôi một đàn heo và để cái nước thải những cái chất xử lý chảy ra ngoài như vậy thì có ảnh hưởng tới môi trường sống nhiều hay không ạ? À? đối với hành vi mà nuôi heo này đó thì pháp luật được quy định rất rõ là À, mình nuôi heo dù ở thành phố hay là ở nông thôn để bắt buộc là phải có hệ thống xử lý nước thải à, và phải có giấy phép à, như vậy mà nhân vật này người phụ nữ trong clip này đã không xử lý nước thải đưa ra nơi công cộng như vậy là đã vi phạm pháp luật về môi trường và đối với hành vi này là tôi cho rằng là cái mức phạt có thể là tới là từ một triệu tới hai triệu đồng nó không có nặng à, tuy nhiên nếu mà tiếp tục lặp lại thì cái hành vi này có thể là xử lý nặng thêm và một người bình thường thì khi phải biết rằng là mình nuôi heo là một cái chất thải mùi hôi thối bốc rất là xa ảnh hưởng tới mọi người tuy nhiên người này lại không tôn trọng các quy định của pháp luật rồi nhưng mà cũng không nghĩ tới một cái lợi ích chung để đảm bảo cho cái sức khỏe của những người sống xung quanh nó đảm bảo cho môi trường chúng ta mà đó là một cái quy tắc để thể hiện rằng là mình đang tôn trọng cái môi trường sống của mình mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình Dạ, nhà dạ, thưa luật sư với vấn đề gọi là gia đình cũng như là một tổ chức hay là cá nhân nào đó mà đưa ra những cái chất thải hoặc là khói thải ra ngoài môi trường và dạ. gây hại môi trường sống như vậy thì liệu những cái người mà sống xung quanh, những cái người mà hàng xóm xung quanh dạ. có được kiện hay không và khi kiện như vậy thì chúng ta phải nên chuẩn bị những cái giấy tờ pháp lý hoặc là những cái chứng cứ như thế nào? thì à, đây là một vấn đề mà chúng tôi làm à, trong quá trình hành nghề cũng có rất nhiều người đã nhờ chúng tôi tư vấn để thực hiện các cái quyền này thì khi à, một người mà cảm thấy quyền của mình bị xâm phạm mặc dù quyền của mình không phải là liên quan với cá nhân của mình nhưng sự xâm phạm đó có thể là xâm phạm với các cái lợi ích công cộng lợi ích chung chẳng hạn như là người nuôi heo này để xả nước thải ra nơi công cộng không phải tới nhà mình nhưng ảnh hưởng tới cộng đồng ảnh hưởng tới dạ. môi trường chung thì bất cứ người nào thấy cũng có quyền là báo cho cơ quan chức năng hoặc yeah. là dạ. thậm chí là khởi kiện ra tòa án để yêu cầu người vi phạm phải chấm dứt những cái hành vi này à, mình có thể nhờ cơ quan chức năng như báo cho công an này báo cho chính quyền địa phương về việc là người vi phạm đã có những cái hành vi đó để cơ quan này có thể là xử phạt hành chính và yêu cầu chấm dứt hành vi và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu hoặc là yêu cầu phải xử lý à, hệ thống nước thải đó theo đúng pháp luật hoặc à, cơ quan nhà nước nếu không xử lý hoặc là làm chưa đồng ý của mình thì mình có thể là khởi kiện ra tòa án à, vấn đề ở đây khi mình đi khởi kiện tố cáo à, hoặc là nhờ cơ quan nhà nước giải quyết thì mình phải có chứng cứ có bằng chứng về vấn đề này thì chúng ta có thể là quay phim này dạ. hoặc là chụp hình này hoặc là nhờ người làm chứng này hoặc là mời cơ quan nhà nước xuống lập biên bản là hành vi vi phạm rõ ràng tài trần luôn là hiện nay là có các tổ chức là thừa phát lại là mình có thể là mời các tổ chức thừa phát lại đó họ lập vi bản ghi nhận các sự kiện đó và những tổ dạ. chức thừa phát lại này họ có thể quay phim chụp hình thì đây cũng được xem là các bằng chứng chứng cứ để cơ quan nhà nước họ dựa vào các cái chứng cứ này để xử phạt bắt buộc người vi phạm phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu và phải thực hiện đúng theo như các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vậy thưa luật sư, luật